Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn Một cái à, dụng cụ các bạn để đánh bài lá bịp Thì à, thông thường khi mà các bạn vào sòng chơi á Thì các bạn phải luồn được những cái bộ bài này vào Hoặc là khi mà các bạn à, à, đeo kính nắp chồng Thì cũng phải luồn bài Hoặc là đánh những cái dòng máy đánh bài á Thì các bạn phải để những cái chiếc điện thoại ra trước mặt Hoặc là những cái thiết bị soi như hộp quẹt đồng hồ thì à, bây giờ những cái đó thì quảng cáo tràn lan trên mạng nên là các bạn à, rất là khó mà để bỏ đồ vô ha thì người ta sẽ rất là nghi ngờ thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dụng cụ đó là áo thun đổi bài thì ờ, ngoài những cái áo thun thì bên mình còn có áo sơ mi áo khoác hoặc quần đổi bài hoặc là cái cặp sách đổi bài ha thì tất cả những cái thiết bị dụng cụ sử dụng cá nhân của các bạn thì mình cũng đều có thể độ chế cái máy đổi bài vào trong đó cho các bạn thì cái ưu điểm tuyệt đối nhất của cái máy đổi bài này á là bất kỳ những cái dụng cụ hoặc là à, tất cả những cái bài này như thế là bài chợ nè bài nhựa hoặc là bài nước ngoài đều có thể đổi ha không có cần phải luồn bài vào nên nó rất là dễ chơi và an toàn ha thì um, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mẫu áo thun bên cơ sở của mình thì có rất là nhiều mẫu khi mà các bạn xuống tận nơi cơ sở để được tham thảo tất cả những cái mẫu máy à, máy áo đổi bài bên cơ sở của mình thì à, cái chiếc áo đổi này á thì à, các bạn nhìn mẫu mã hình dáng của nó ngụy trang rất là tốt ha đó, các bạn khi mà mắt thường chúng ta nhìn vào là không biết đâu là cái chỗ mà các bạn họ đã độ chế máy đổi bài vào ha rất là đẹp luôn nên là khi mà các bạn vào sầm thì các bạn mặc những cái chiếc áo này vào để tránh cái trường hợp người ta nghi ngờ ha thì những cái mẫu áo bên cơ sở của mình thì đều rất là hợp thời trang nha các bạn rất là đẹp luôn ha vải cực kỳ đẹp cho các bạn luôn thì cái áo đổi bài này nó sử dụng bằng pin remote pin máy lạnh này ha khi các bạn mua về hết pin thì các bạn cứ ra tập hóa các bạn mua vài viên về để dành nha hết thì các bạn sẽ thay vào thì à, so với thời xưa thì bây giờ họ tiên tiến hơn rất là nhiều họ sử dụng những cái máy đổi là rất là nhỏ bằng hai ngón tay hơn. ngày xưa họ sử dụng những cái dòng máy đổi là rất là bự chắc phải bằng bàn tay của mình á thì khi mà các bạn mặc lên nó sẽ rất là cồng kềnh ha nó sẽ lộ nên là các bạn rất là khó chơi còn bây giờ thì họ làm tân tiến hơn rồi nên các bạn cứ yên tâm nha thì tốc độ đổi bài của nó là cực kỳ nhanh và nhạy luôn nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem tốc độ đổi bài của nó như thế nào và nó sẽ đổi bài có dễ dàng hay không ha thì à, cái áo đổi này á nó sẽ phù hợp cho các bạn chơi những cái môn bài ít lá ví dụ như là bài cào nè bài liên bài um, xì rách xì tố ha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem thì đây cái lá bài của mình mình chỉ, chỉ cần kê vào miệng của cái máy đổi thì lập tức cái lá bài này nó sẽ hút vào và lá bài kia nó sẽ nhả ra cho các bạn ha không cần dùng tốn sức nữa đây cái khe bạn khe đổi bài là đây các bạn chỉ cần à đây mình chưa lắp pin các bạn lắp pin vào là các bạn mới có thể chơi được nha đây, lắp pin vào khi mà các bạn vào sòng chơi thì các bạn sẽ hao trước vào đây một lá bài bất kỳ lá bài các bạn có thể lấy trong sòng hoặc là ở nhà mình hao trước ha thì lấy trong sòng thì cuối khi mà mình nghỉ chơi là nhớ phải trả bài lại cho vô sòng để tránh cái trường hợp người ta đếm bài thiếu bài ha nè đây là cái khe đổi nè mình chỉ cần đưa vô thôi nè là tự động cái motor nó sẽ hút vào và nhả cái lá bài này ra ha đây đó rất là nhanh và nhạy thì à, cái tiếng động á, thì cho trong khi mà mình quay video cho các bạn thì nó ở như một cái phòng yên tĩnh nên là các bạn vẫn nghe được tiếng ha còn khi mà các bạn vào sòng thì sòng rất là ồn tiếng người nó ra nó vào thì ờ, sẽ không bao giờ mà nghe được cái tiếng đổi bài này đâu ha đây khi mà các bạn chơi rồi á xong rồi á thì các bạn có thể ở đây nó có một cái nút để nhả lá bài ra thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút này nó sẽ giăng lá bài này ra này ha đây nè rất là tiện cho các bạn luôn đó motor rất là mạnh này ha các bạn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn đổi lá bài làm sao cho nó thật nhanh và tránh cái trường hợp nó bị kẹt ha đây ví dụ như thế này trong đây con mình nhớ là mình đổi vô đây con ba thì mình phải nhớ là trong đây có con ba ha ví dụ chơi bài cào mà chi như vậy là một điểm rồi thua rồi thì mình sẽ đổi con năm này lấy con ba trong đó thì mình sẽ tách rời con năm này ra so với hai lá còn lại để mình khi mà mình đúc lá bài vào trong á, thì tránh cái trường hợp nó sẽ bị kẹt hai lá lại một lúc là thứ nhất là máy nó sẽ bị hư nè cái thứ hai là mình sẽ bị lộ trong cái sòng là mình tiêu luôn ha thì bây giờ mình sẽ đổ cho các bạn xem này ha tốc độ đổ được cực kỳ nhanh khi mà các bạn mua về á các bạn có thể tập trong vòng một buổi các bạn có thể đổ được rồi ha đây mình sẽ lấy cái lá bài này ra rồi đây mình cứ tách rời ra và đổ thôi ha rất là nhanh luôn cái này chưa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 trên điện thoại và bên mình còn nhận cho các bạn thuê quy luật game nữa nha thì ờ, thắc mắc cần hỗ trợ cái gì thì các bạn cứ alo cho mình hoặc kết bạn zalo với mình trực tiếp qua số điện thoại trên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình